Với à, căn nhà chúng ta thì có phòng sông hơi cũng như là phòng à, massage và phòng à, tập kim nha quý vị. Với căn nhà chúng ta thì xây dựng full nội thất rất đẹp và tuyệt vời Được nằm trên khu vực vị trí ngay đối diện hàng xe Mercedes Và với căn nhà mình thì có hướng chính là hướng Bắc nha Với một cái diện tích là ngang 4 mét rưỡi và độ sâu là lên đến 19 mét Và được xây dựng với thiết kế một trệt một lửng ba lầu Thiết kế mẫu hiện đại và rất đẹp tuyệt vời nha quý vị và căn nhà này thì à, chủ đang kêu à, một giá bán cực kỳ là mềm mại và yêu thương Với à, căn nhà chúng ta thì có thang máy trọng lượng là 500kg nha quý vị Với thiết kế đẹp và đầy đủ tất cả những các cái thiết kế bên trong Cũng như là khu vực sân đậu xe máy, garage chơi, phòng khách, phòng bếp Và có 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh Và có phòng thờ giặt và sân thượng trước sau nha quý vị đây thì chúng ta sẽ tham quan đến khu vực vị trí con đường của nhà mình này Một con đường rộng lên đến khoảng 4 đến 5 mét nha quý vị Một con đường xe hơi vào đến tận nhà luôn anh chị có thể là vừa mua ở và mua để mở văn phòng làm công ty, kinh doanh buôn bán hàng online, mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha quý vị. Một căn nhà với xây dựng thiết kế đẹp và uh, full nội thất với ờ, khu vực vị trí ngay trục ờ, đường Quang Trung thuộc phường 8 ngay sát bếm lợi khu vực công viên Lòng hoa chạy Đông Tây và với căn nhà xây mới sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ nha quý vị. Và tiếp đến thêm sẽ mời tất cả cô chú anh chị khách hàng mình cũng như là quý vị vào bên trong để tham quan cái nội thất và cái thiết kế căn nhà nha.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 Bên ngoài đây thì à, sẽ được gia chủ là thiết kế với một cái tủ để à, mũ nón áo mưa giày dép và uh, khu vực để bên ngoài của căn nhà. Với bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm sinh pha cánh cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh nha quý vị. Căn nhà mình thì uh, nằm ngay sát với lại mặt tiền đường Quang Trung luôn. Căn nhà chúng ta thì cách mặt tiền đường Quang Trung tầm cỡ khoảng 100 m đi bộ thôi nha quý vị. Với căn nhà là ngang 4 mét rưỡi và độ dài dạ là lên đến 19 mét và xây dựng một trệt, một à, lửng và ba lầu. Nhà mình thì à, thiết kế là lửng à, xui như quý vị, thiết kế rất đẹp và có lên đến à, 5 phòng vệ sinh và có à, 3 phòng ngủ nha quý vị. Đây, ba phòng ngủ và được gia chủ là tặng nội thất và vô nội thất rất đẹp và tuyệt vời. Nằm trên à, địa bàn của quận Gò Vấp, một căn nhà xây mới sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị. Và đại gia đình chúng ta đang xem trên kênh hệ thống kênh YouTube cũng như là trên kênh hệ thống kênh uh, Facebook, Zalo, Fanpage quan tâm đến căn nhà này và muốn mua cho mình thì hãy nhấc máy và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Một căn nhà xây dựng mới đẹp và full nội thất, có thang máy là 500 kg bên trong và ngay sát bên với lại đường Quang Trung luôn. Với căn nhà này thì chủ đang chào à, một giá bán chỉ với giá là 10 tỷ 900 triệu đồng và còn thương lượng nha 10 tỷ 900 triệu đồng và còn thương lượng cho anh chị mình Với những cái giá tốt cực kỳ là mềm mại luôn nha quý vị Một căn nhà với ngang 4 mét rưỡi và độ dài là lên đến 19 mét Xây dựng phun đất và thiết kế đẹp với à, lửng xui Đấy thì à, anh chị khách hàng chúng ta xem cũng là quan tâm và mua cho mình một căn nhà với trong phân khúc khoảng hơn 10 tỷ một xíu và với một cái diện tích là bề ngang 4 mét rưỡi độ dài là lên đến 19 m và xây dựng với thiết kế một trệt một lửng và ba lầu khá là đẹp và đây thì à, chúng ta sẽ có cái thang máy này thang máy này là trọng lượng 500 kg nha quý vị đây khu vực à, bên trong thang máy của căn nhà mình nha anh chị với không gian phòng bếp ở bên dưới và phòng khách ở bên trên cũng như là bên trên thì à, chúng ta sẽ có vệ sinh bên trên từng lửng luôn nha quý vị đằng sau đây thì chúng ta sẽ có cái khu vực phòng bếp Khu vực nấu nướng này thì à, được gia chủ là tặng gia đình chúng ta với một cái tủ lạnh cũng như là những các cái bếp nấu và những cái máy hút bụi nha. Đường sau đây thì à, sẽ được gia chủ là vô một bộ bàn ghế ăn gồm 6 à, ghế nha quý vị. Bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led, đèn chiếu sáng căn nhà mình nha anh chị. Với à, nhà chúng ta thì à, xây mới và sổ hồng riêng cũng là giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình mình. Mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị. Một căn nhà với thiết kế đẹp và thiết kế theo phong cách mẫu hiện đại và tuyệt vời, nằm trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp ngay trục đường Quang Trung, ngay sát mặt tiền Quang Trung luôn, đối diện với lại Mercedes nha quý vị. Đây là khu vực đằng sau thì căn nhà chúng ta sẽ có giếng trời nha Giếng trời lấy gió và ánh sáng cũng như là khu vực phòng vệ sinh đường sau và có khu vực bên ngoài thì uh, khu vực rửa mặt ở ờ, khu vực à, bên ngoài ở ngay à, khu vực phòng vệ sinh luôn. Đấy với uh, full nội thất lên đến uh, 500 triệu đồng nha quý vị và tặng đầy đủ tất cả nội thất luôn với một cái diện tích là ngang 4 mét rưỡi và độ dài là lên đến 19 mét và xây dựng với thiết kế là một trệt một lửng và ba lầu phải nói là tuyệt vời và đẹp nha đây là một à, mẫu nhà phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn Cho anh chị à, khách hàng chúng ta mua ở hoặc là mua để mở phòng công ty Kinh doanh buôn bán về những mặt hàng online mỹ phẩm Và căn nhà mình thì ngay sát bên với lại khu vực làng hoa và em sẽ không đi thang máy nữa mà em sẽ đi thang bộ cho anh chị khách hàng cùng xem bên ngoài Để tham quan hết được những các cái không gian và thiết kế bên ngoài của căn nhà mình nha quý vị Nhà mình thì à, ngay sát bên với lại khu vực làng hoa luôn và chợ Hành Đông Tây nha Với vị trí thì phải nói là tuyệt vời rồi Và một uh, khu vực trung tâm ngay uh, trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh với giá đang được gia chủ chào với một cái giá bán cực kỳ là mềm mại và yêu thương chỉ với giá là 10 tỷ 900 triệu đồng và còn thương lượng cho anh chị cô chú khách hàng mình quan tâm và sở hữu một căn nhà xây mới sổ hồng riêng và khi anh chị khách hàng chúng ta mua bên kênh nhà đất em thì sẽ được giảm giá cực kỳ là giá sốc nha cho đại gia đình mình nha quý vị và sẽ được gia chủ là hỗ trợ phải vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80% giá trị căn nhà và có hỗ trợ bao sang tên và tất cả những các cái thủ tục sang tên cũng là phí thì uh, chủ nhà sẽ bao hết cho anh chị mình cũng như là quý vị nha trên đây thì chúng ta sẽ có một cái phòng khách này hoặc là gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng ngủ bên trên cũng được tại vì bên trên là có phòng vệ sinh rồi đấy thì uh, gia đình mình có thể là sử dụng bên trên để làm khu vực uh, không gian phòng ngủ cũng được hoặc là phòng khách số 2 và bên dưới thì uh, chúng ta sẽ đậu uh, xe hơi ở bên dưới tầng lửng nha quý vị một căn nhà với ngang 4 mét rưỡi và độ dài là 19 m và xe hơi vào đến ờ, tận trong nhà luôn Xe hơi ngủ trong nhà luôn nha quý vị Và xây dựng thiết kế đẹp Một không gian thiết kế phải nói là tuyệt vời Và ngay sát bên lại khu vực công viên Lòng Hoa Chợ nông Tây Và căn nhà này thì đang được gia chủ ờ, chính chủ giao một cái giá bán chỉ với 10 ờ, tỷ 900 triệu đồng và còn thương lượng mạnh nha Khi anh chị khách hàng chúng ta mua bên kênh nhà đất bên em thì sẽ được giảm giá từ 300 đến 500 triệu đồng Và với một căn nhà xây mới sổ hồng riêng Và xây dựng có bản vẽ và thiết kế đầy đủ nha quý vị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 Và căn nhà này thì đang được gia chủ chào một cái giá bán cực kỳ là yêu thương với à, chỉ hơn 10 tỷ đồng một xíu thôi là anh chị có thể là xuống ngay một căn nhà với diện tích là ngang 4 mét rưỡi và độ dài là lên đến uh, uh, 19 mét và có thang máy 500 kg bên trong. đại ngang 4 mét rưỡi và độ dài là 19 mét thì phải nói là rất rộng và tuyệt vời rồi. Xây mới Để cho những à, vị khách hàng nào quan tâm và lựa chọn một căn nhà phải nói là đẹp và với đầy đủ tất cả tiện nghi có 3 phòng ngủ chính và lên đến uh, à, ờ, 5 phòng à, vệ sinh, 3 phòng ngủ chính và 5 phòng vệ sinh nha quý vị. Đường sau đây thì à, chúng ta sẽ có vệ sinh đường sau này. Và có phòng ngủ cũng như là khu vực à, giếng trời đường sau căn nhà mình Và tất cả nội thất bên trong căn nhà thì khi anh chị khách hàng mình mua Sẽ được gia chủ là để lại cũng như là tặng lại với những các cái giường, cái tủ và có bàn trang điểm kệ để tivi Hết rồi Đấy thì gia đình khách hàng chúng ta xem quan tâm một căn nhà ngay sát với lại mặt tiền đường Quang Trung luôn Nhà mình thì cách mặt tiền đường Quang Trung tầm cỡ khoảng à, chưa đến 100 mét đâu nha quý vị và gần với lại mặt tiền đường Đấy và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái ờ, phòng à, à, ngủ số 3 phòng ngủ số 3 của căn nhà Đấy và có vòi tắm hoa sen và có vệ sinh bên trong là hàng lý mắc nha Đường trước thì à, chúng ta sẽ có cái um, không gian phòng ngủ căn nhà mình đây là đường trước là sẽ có giường và bàn trang điểm kệ để tivi và với à, tủ quần áo và có tặng thêm điều hòa nhá một căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời Đấy, với à, xây mới và đây thì à, hai căn đang xây dựng thì căn này đã xong rồi thì anh chị khách hàng cũng như là xem sơ qua về căn nhà và muốn mua cho mình ở hoặc là mua đầu tư thì có giá cực kỳ là tốt và mềm mại cho đại gia đình mình nha để à, anh chị sở hữu ngay một căn nhà với sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ nha quý vị mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha nhà này thì có hỗ trợ về vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80 phần trăm giá trị căn nhà và thiết kế đẹp full nội thất và đường sau đây thì à, chúng ta sẽ có phòng à, sông hơi cũng như là phòng tắm đứng này Và có bồn tắm, khu vực à, mặt và vệ sinh đường sau Nếu gia đình mình chúng ta cần thiết kế không gian phòng vệ sinh Và lắp kính vào nữa thì sẽ có một phòng vệ sinh đường sau luôn nha quý vị Đấy, với thiết kế rất đẹp và full nội thất nhà anh chị Đấy, và căn nhà này thì phải nói là tuyệt vời, xây mới, sổ hồng riêng Sổ hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày luôn Vâng thì uh, em sẽ mời uh, tất cả cô chú anh chị khách hàng mình cùng lên bên trên để uh, gia đình chúng ta cùng xem và tham quan cái bên trên uh, sân thượng của căn nhà nhá. Trên đây thì uh, chúng ta sẽ được gia chủ là thiết kế với um, sân phơi. Đấy, khu vực sân thượng trước và sân thượng sau này quý vị. Căn nhà rất là đẹp và mới. <coughs> rất là tuyệt vời nha cô chú anh chị. Ngang 4 m rưỡi và độ sâu là lên đến 19 m với uh, hướng nhà là hướng chính bắc và với một cái giá bán chỉ có 10 uh, uh, tỷ 900 triệu đồng và còn thương lượng cho anh chị mình cũng như là khách hàng quan tâm thì liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị và trong video của em đến đây cũng kết thúc xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mình khách hàng chúng ta trong video sau uh, xin chào và xin cảm ơn xin hẹn gặp lại